chờ ngày đón em ghé nhà một hai ba chén trà cùng với ba má loay hoay soạn cơm thơm ngon để đón em nhà về nhà anh đi em à ngập tràn hạnh phúc em à những cô già cùng làng chờ ngày để bắt tay em và đàn em thơ đang gói quà chờ đón em bác cô mang rượu ngon hôm nay nhậu tới sáng nhà vậy thì còn chờ gì em hỡi đoàn đường tình trên sông dưới sẽ kéo đến chúc mừng cô thóc hôm nay nhà ta ra mắt người yêu cả làng ăn cô em nhà anh đi em mà về cùng anh thăm nhà cả nhà đều chờ ngày đón em ghé nhà một hai ba chén trà cùng với ba mà loay hoay soạn cơm thơm ngon để đón em nhà về nhà anh đi em à ngập tràn hạnh phúc em à những cô già cùng làng chờ ngày chủ nhật mình đi nhé gật đầu nhìn anh nói có nè hãy bắt xe đi về luôn bạn bè ở nhà của anh đang ngóng nè chúng nó xe mặt tròn to ngơ ngàng ngơ ngác khi thấy bóng dáng anh tay dắt theo cô người yêu xinh đẹp lại vừa thủy mi nên nhà vội vàng về nhà cầm vali em mới theo anh cứ thế đi cứ bước đi thôi quần áo đồ dùng của em anh lo hết rồi anh thấy tim anh đập nhanh chắn tay luôn cuống đôi mắt hấp trà cùng với ba má lời hoa soạn cơm thơm ngon để đón em nhà về nhà anh đi em à một tràn hạnh phúc em à